chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng mồ hôi muối lưng áo em bạc trắng con canh bây giờ chưa là con canh xanh giọt mồ hôi tròn lăn trên đất long lanh tóc em bụi gió vương xòa trên má trời quê hương rất quen mà rất lạ cứ xanh trong thầm thà chứ tại những ông cũng đây là chúng tôi đang tìm về ký ức và cách đây là 45 năm về trước là khi à, đoàn các chị em chúng tôi ở đây là là theo tiếng gọi của quê hương à, lúc đó thì sau giải phóng thì chị em lúc đó là tuổi à, đoàn mới mới có 16 à 16 17 tuổi nhưng vì tình quê hương và cái sự tha thiết cũng là quê hương nên đã lên đường theo tiếng kêu gọi của à, địa phương là sẽ về tại à, công trình đại thủy lâm phú ninh là công trình lớn thứ hai của cả nước để à, bỏ tất cả những công lao động công ích của mình ra để xây dựng quê hương để đem lại cái nguồn nước này chính là tưới cho những cánh đồng của quảng Nam và chính hôm nay à, tất cả người dân chúng ta được ăn những hạt lúa hạt gạo là bằng những công sức và cả một tập thể rất lớn của tất cả những anh chị em trên tỉnh Quảng Nam cũng như Đà Nẵng cả từ đây là cũng ra biết mồ hôi và nước mắt và công lao động mà như các anh chị biết trước đây cánh tết năm năm về trước thì chúng ta không có cơ giới mà chỉ dùng bằng sức người dạ, bằng thủ công và thật mà nếu như bây giờ kể lại thì bản thân của tôi đây rất là xúc động và rất là nhớ về những tháng ngày mà anh chị em thanh niên đã dày công khó nhọc vất vả biết bao nhiêu tại công đình đại Phú Minh à, thật sự lúc đó là vào năm 76 77 là không có cơm để ăn và chúng tôi chỉ ăn bằng những sắn mà gọi là sắn canh nông những lát sắn rất là to mà thường gọi là lát sắn của đồng hồ đó dày như thế này và cơm thì hầu như đọng những hạt rất là bé li ti tìm cơm không ra và những tháng ngày như vậy là nắng mưa bão gió đều phải luôn luôn có mặt tại công trình à, có nhiều lúc chúng tôi nghĩa là phải trang cơm bằng nước mắt bởi vì 4 giờ sáng dậy là 10 giờ về thì cơm không có để ăn mà chỉ ăn bằng sáng và những buổi tối dù mưa dù gió cũng phải ở công trình để đem được tiến độ nhanh nhất làm sao mà cao cấp nhất để được đưa những cái dòng nước này để về lại tưới tẩm cho những cánh đồng lúa đang khô cạn đó thì hôm nay chúng tôi về đây rất là xúc động nhìn lại đại tướng nông Phương cách đây 40 năm về trước và bây giờ khác hẳn nhất là khi được cái khu à, sinh thái du lịch Chí Minh hình thành thì cũng rất mong là sẽ phát triển hơn nữa để thu hút được à, khách về đây để mà tham quan để nhìn lại cái thành quả lao động của những người đã đi trước không nhiều hơn là chúc à, khu vực Chí Minh sẽ phát triển thành công và tất cả đoàn sẽ đi về sẽ mang theo một cái tình cảm một cái ấn tượng về Phú Ninh của 45 năm về trước chính như vậy núi tù hùng nó chảy ra tạo thành dòng sông gọi là sông Trường Giang nó chảy đến sông Trường Giang thì vấn đề là hắn chảy được cái độc tố cơ thể của người mình không được đổ chân lông tại cái mùa da mình mình về rất là thoải mái và thư giãn nếu các bạn có dịp về đây hãy cùng thư giãn với chúng tôi tuyệt vời trên cả tuyệt vời con này để làm kỷ niệm nhớ về những ngày chiến tranh mà tất cả mọi người con của Việt Nam ai cũng mong muốn được một ngày hòa bình thống nhất Bắc Nam đó là ngày 30 tháng 4 năm 75 mùa xuân. Hôm nay chúng tôi đi bít lít để nấu một nồi cơm bằng củi củi rừng nha các bạn và tại trên núi Phú Ninh có một bữa cơm ăn mà trời rất là ngon miệng trở về những ngày xa xưa dùng son dùng củi để nấu cơm hai trái đu đủ quá là lớn luôn nè để đó đi ngồi xuống đó ăn đi bác này cho mình ngồi để mình ăn cắt mình ngồi thôi bác mình lấy <laughs> chai chai hết chưa Đấy, uống nước trà đây là đặc sản của Phú Ninh là trái thủ đũ ở trên đảo Như Ý và bây giờ mình sẽ mời Quảng Dung cắt cho mọi người dùng cái rừng môi trường thiên nhiên nên như các bạn biết đu đủ rất là ngon và rất là ngọt nếu các bạn có thời gian xin mời về tại Hồ Phú Ninh để lên tham quan các đảo trong đó có đảo Như Ý xin mời các bạn dùng đu đủ nha sạch tuyệt vời luôn i mọi người thôi ngon no quá là cốt sống này bác ơi tổ bác kia nữa. cái quả này là có thể cúng được bởi vì mới thì tài hóa ra dạ nhưng mà cái dạ, quả đó là đập cúng rạp rồi cho dạ. nên không à, dạ. được rồi tội bác kia thì nó sàn ra ba sách cho nó dễ dạ. mấy người dưới đó dạ bốn người kêu kêu mấy người lên ăn dạ mấy người đây không nổi em đem mấy người đi đâu rồi được bác chủ nhà chưa có nước chảy qua chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng mồ hôi mũi lưng áo em bạc trắng con canh bây giờ chưa là con canh xanh giọt mồ hôi tròn lăn trên đất long lanh tóc em vui gió vương xòa trên má trời quê hương rất quen mà rất lạ xanh xanh trong thăm thẳm ở trên đầu đây trên công trường ta đã biết yêu nhau em cứ để khuôn mặt tròn lấp đất còn canh xanh từ mắt em trong vắt ngay buổi đầu anh đã thấy cả đông xanh con canh ta đào có em mà có anh đông vui quá có rất nhiều đồng vào mùa gặt mới em xoay khuôn mặt hồng xuống dòng kênh xanh con kênh ta đào có em mà có anh con kênh ta đào có em mà có anh con kênh ta đào có em mà có anh con kênh ta đào ada